níu kéo làm cái gì người ta cũng đã đi rồi tình cảm thì phải từ hai phía nếu một người buông á thì qua thời gian nó cũng mất thôi càng không buông được càng ích kỷ xong cái mình tức lên mình nghĩ xấu về người ta thì người ta càng đau khổ vậy đâu phải là yêu nữa cái này là ghét nhau rồi lẽ vốn dĩ mình đã ghét nhau từ lâu từ trước Ta mang tình cảm cho nhau và chợt nhận ra nó đâu là mình Anh như là cây xương rồng, em càng ôm càng đau và sức Em cứng đầu không chịu buông bỏ mặc dù biết rằng người đâu là mình Vướng vào anh em không thể vui, biết rằng vậy sao em vẫn cố Nói buồn thì rõ rành rành, niềm vui thì may là ẩn xấu. Ta mang những lời cay đắng chút bỏ lên nhau mà chẳng ngại miệng Nếu nói buồn có chơi Facebook thì chắc mặt anh là anh đại diện Tình cảm thì phải từ hai phía hứa xuông mà anh đã nói ra Nhưng tại sao em vẫn cứ nhớ những điều mà chẳng ai nói cả anh đem tâm sự dùm làm hành trang và bắt đầu đi vào vết xước Và chỉ hy vọng khi gặp lại nhau ta có thể nói được nhiều điều Anh không thể muốn chúng ta quay lại thời gian chia tay đã rất dài Em ơi em không phải xin sự ca nên xin đừng yêu thật dạ, bất dạ, dạ. tài Vì anh đã đi xa rồi Những ký ức bao lại đằng sau Vì anh đã đi xa rồi Có cố gắng cũng chẳng được gì biết không Dẫu nước mắt sâu vào đôi mi Vì có khó bên cũng chẳng để tâm Vì anh đã đi xa em rồi Những ký ức bỏ lại phía sau Vì anh đã đi xa em rồi Có những kéo cũng chẳng được gì đâu Người ta không còn người ta cũng đã đi rồi Nếu kéo làm cái gì xong cái mình tức lên mình nghĩ xấu về người ta vậy đâu phải là yêu nữa cái này là ghét nhau rồi